bạn có bao giờ trải qua cảm giác tự ti vì tội lỗi hay không? Hầu hết, chúng ta đều biết rằng Đức Chúa Trời không thích tội lỗi và hầu hết chúng ta đều hiểu rằng mình không nên phạm tội. Tội lỗi gây ra những nan đề trong cuộc sống và khiến cho cuộc sống khó khăn hơn nhiều. Tội lỗi sinh ra sự nặng nề trong tấm lòng, gia đình và các mối quan hệ nhưng tội lỗi gây ra hậu quả nào cho mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Để hiểu được hậu quả mà tội lỗi gây ra, chúng ta trước hết phải hiểu được một vài điều cơ bản về bản tánh của Chúa. Đức Chúa Trời là thánh khiết, có nghĩa là Ngài thánh sạch và tốt lành đến mức chúng ta khó lòng tưởng tượng nổi. Bản tánh của Ngài chính là định nghĩa cho những gì chúng ta khao khát nhưng chỉ có thể nhìn thấy được một phần. Đó là yêu thương, tốt lành tràn đầy sự bình an. Chính vì Chúa là thánh khiết, Ngài không thể hiện diện trước những gì bất khiết, ô uế. Vậy nếu chúng ta phạm tội, chúng ta trở nên bất khiết, điều đó có nghĩa là Chúa không còn yêu chúng ta nữa phải không? Không, không bao giờ. Chúa không bao giờ ngừng yêu chúng ta vì bản tánh của Ngài chính là tình yêu thương. Nhưng vì Chúa là thánh khiết, Ngài không thể đứng chung với tội lỗi bất khiết. Vì vậy, trở lại với hậu quả của tội lỗi. Tội khiến chúng ta hư hoại và trở nên bất khiết. Sự bất khiết này ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúng ta muốn được gần với Cha yêu thương, muốn được ở trong mối liên hệ với Ngài và chính Ngài cũng muốn như vậy. Nhưng chừng nào còn có tội lỗi ngăn trở thì chúng ta không thể làm được điều đó. Tội lỗi có cái giá của nó. Khi đứng trước câu hỏi ngày hôm nay, chúng ta bị ảnh hưởng bởi tội lỗi như thế nào thì chúng ta có thể trả lời tội lỗi mang đến sự mặc cảm xấu hổ và sự chết vào cuộc sống của chúng ta nó khiến chúng ta ô uế trước mặt chúa là đấng thánh khiết nhưng đức chúa trời có một giải pháp tuyệt diệu cho chúng ta qua con ngài chính chúa giêsu đã làm cầu nối vượt qua sự ngăn trở giữa con người với đức chúa trời bằng cách trả giá thay cho những tội lỗi của chúng ta ngài hứa rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta năng lực để từ chối tội lỗi và trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Hôm nay, hãy dành ít thời gian cảm tạ Chúa vì những gì Ngài làm cho bạn và cầu xin Ngài đổ đầy tâm linh bạn bằng Đức Thánh Linh, khiến bạn trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Lời Chúa có chép: Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết, vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa. Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng? Hebrew chương 12 câu 14, 15 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội. Roma chương 5 câu 12 vì vậy, Jehovah Đức Chúa Trời truyền cho loài người ra khỏi vườn Eden để cày xới đất đai, là nơi con người từ đó mà ra. Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Tại phía đông vườn Eden, Ngài đặt các cherubim với thanh gươm sáng chói, xoay mọi hướng để canh giữ con đường đi đến cây sự sống. Sáng Thế Ký chương 3 câu 23-24 Vậy, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, khiến anh em phải chiều theo dục vọng của nó. Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại và dân chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời. Vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Roma chương 6 câu 12 đến 14 chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài về bài học hôm nay giúp chúng con nhận ra rằng chúng con chỉ là những con người yếu đuối. Nếu chỉ bởi sức riêng, hẳn chúng con không thể nào thoát khỏi tội lỗi. Cảm ơn Ngài vì qua sự chết của con một mà Ngài rất yêu thương, chính là Chúa Giêsu mà chúng con được đến gần Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho tấm lòng chúng con luôn hướng về Chúa, chỉ nhìn Chúa mà bước đi